Đó. có một lạng thôi đứng đây hả lạng lên đứng hai chân lên đấy cầm tay thẳng ra vuông góc chuối thẳng thẳng nào thẳng đến đây bây giờ nó dậy lên ừ. mười năm nghìn đây là hai mươi nghìn đi chị đây bao nhiêu rồi em lấy như này là hai mươi nghìn được chưa ấy ốt 7 nghìn một lạng chỉ lấy 5 thôi sao nó phải nó phải lắm đến 5 9 cân bây giờ sút thì sao được cái hai ba cân bốn năm lạng chín à năm chín cân hôm qua mà ra được cái quả trứng vịt to như là cái cái lôm hôm qua cháu lấy quả bao nhiêu cân ta đã cân đâu ta nhường cho mày trước ấy thế hả mới cũ luôn 60 ừ. tỷ lệ mỡ toàn cơ thể là 31,5 phần trăm nhiều quá là cao nhá cô nhá cái tỷ lệ mỡ của lữ của mình ở bình thường toàn cơ thể là tỷ lệ bình thường này ừ. là từ 30 đến 3, 20 đến 30 phần trăm ừ. của cô là ở cái mức cao 31. là 31,5 phần trăm ờ. này xem chỉ còn chỗ này nên nhiều Đấy, tuổi thực là 50 tuổi à tuổi thực vừa lấy là 49 tuổi đúng không à, tuổi cái tế bào sinh học của cô là 50 à, thì là cũng gọi là hơi hơi chớm có hiện tượng thái hóa à. vì những người béo là thường nó sẽ già hơn cái tuổi thật của mình mà à. hóa cửa xương khớp là nó cũng nguy cơ ấy chỉ số BMI là tỷ lệ cân nặng trên chiều cao tỷ lệ cân nặng trên chiều cao của cô là 23,0 23,0 là cũng vẫn đang ở cái mức bình thường ngày xưa trường trường ấy cân này bên y tế suốt ngày bắt à, đi đo mới lại đo vòng bụng vòng eo ôi tôi thấy nó về đây chơi máy tính tính thỉnh thoảng nó mua nhà Hà Nội rồi chỉ số chuyển hóa là 1250 calo là cũng bình thường ạ cái à, của nữ của mình là từ 1200 đến 1300 là mức bình thường cô là một đẹp cái mức chỉ số chuyển hóa của cô đẹp Ủa rồi. Điều gì đi à?

đào ấy các cái chỉ số là của máy máy nhiều lắm ô máy toàn âm hai nên lại dương cái thừa thì thừa nhiều còn cái thiếu thì tận thiếu tận âm hai cô là bình thường hả của cô như này nhá ừ. <laughs> kéo vào đây đánh cho trận so với lý tưởng của cô cũng là đang ở cái mức bình thường ừ. bình thường gọi là hơi chớ tại bình thường của mình là từ 19 đến 24 mà ừ. thì của cô là 30 à 23 thì là cũng gọi là bình thường nếu mà cái mức chuyển hóa này 1250 cũng bình thường ừ. cái mỡ nội tạng mỡ nội tạng nếu như ở nữ bình cái mức bình thường là từ 2.0 đến 3.0 nhưng của cô là ở cái mức là 5.0 thì là ở cái mức khá cao nhá à. cái mỡ nội tạng trong bụng ấy Biết rồi. là có tập thể dục cũng không không hết được ừ. mà cái mỡ nội tạng này là cái mỡ Nhân xấu không? mỡ xấu nguyên nhân gây bệnh là từ cái mỡ này ừ. còn cái mỡ dưới da nó chỉ là về mặt thẩm mỹ thôi ừ. tập thể dục miệt mài thì nó có thể hết được cái mỡ dưới da nhưng mà ừ. cái mỡ nội tạng này có tập thể dục cũng không bao giờ hết được ừ. thì cái này là nó gây nguy cơ là tiểu đường này huyết áp cao rồi gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ ừ. đấy là cái mỡ này nó gây ra tất cả các nguồn căn của bệnh cho mình mà những người bị máu nhiễm mỡ thì nó rất dễ bị sơ vữa động mạch tắc nghẽn mạch máu và gây ra đột quỵ giống như là đột quỵ những người bị tai biến đấy ừ. cái tỷ lệ mỡ dưới da của cô tất cả đều ở cái mức xương này cái cái mỡ đấy ra này không cải thiện được cải thiện được bằng cách là cải thiện chế độ ăn và tập thể dục tức là cô ăn thì ăn vừa cơm thôi và ăn nhiều thịt và rau xanh lên tức là trong một bữa của cô ấy cắt cơm đi thay cơm bằng thức ăn thay cơm bằng